dài vừa qua kể tôi nghe về tôi lúc này một cơn gió thoáng qua thanh xuân dần xa mất rồi vẫn cô đơn một mình sống tôi chẳng yêu ai vì sợ chia đôi đứng giữa tranh vành đời mà gần ba mươi rồi đây sợ vài lần nữa thôi tóc trên vai bạc thêm mấy sợi năm năm quá nhiều thứ đổi thay liệu ngày ấy tay nắm ai còn bỗng mơ hay trưởng thành hơn xưa còn đua vui vì vừa có cơn mưa bấy cả trời đổ xuống với tám thân này vậy là phải lớn lên rồi tự mình gánh vác cuộc đời tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi mọi thứ lúc này như một ngã sẽ cuộc đời tôi biết thương em lúc này là cũng qua phải không em nặng lòng nhưng không yêu đuối dẫu có lo toan mệt nhoài nước mắt không rơi tâm hồn dấu phía sau nụ cười mạnh mẽ lên thôi mà bước tiếp với vùng ở giữa biên trời nhớ xin cho một đừng mang tổn thương đến những khi giấc ngủ đêm trắng tròn còn đi xa chẳng mấy khi về chẳng biết nó sống tốt không hàng vạn lý do chầm sâu trong tôi đủ gục ngã một lòng tin chơi vơi dù muốn hay không thì cũng chỉ còn một cách thôi vậy là phải lớn lên rồi tự mình khánh phá cuộc đời tình yêu giờ đây không phải là điều đầu tiên trong tôi mọi thứ lúc này như một ngã xe cuộc đời tôi biết thương em lúc này là tàn nhẫn quá phải không em nặng lòng nhưng không nước vẫy vùng ở giữa biên trời nhớ xin cho một điều đừng làm nước mắt ai xa hết trời đổ cơn mưa để đón bức tranh một vài ngày sóng gió me.